ជាមានបែទីលំណាត់ឯងស្រង Liverpool. bên ve te nom nat e sang nét vui lệ ngân tí nước buồn tràn bao màu mơ đời với mình lấy nâng hồn tôi chỉ chẳng nằm ngồi về xiêm mình về đây đâu về có nhớ Giêsu Christ cho ta nhung Ooh.